Và nhân dịp này thì gia đình chúng con cũng hết lòng cảm ơn cha kính xứ đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để gia đình chúng con có thể tổ chức lễ dỗ cho mẹ, à, cho bố cũng như là những người trong gia đình của chúng con trong lễ dỗ ngày hôm nay. Và chúng con cũng xin cảm ơn chúng con cũng xin cảm ơn bà chúng con à, đã chủ tế của dỗ của chúng con à, trước con cũng xin cảm ơn cha thêm à, và cha trần tú bartolomeo tú à, đã cùng chung thánh lễ và cùng cùng cùng công chi với gia đình chúng ta chúng ta xin cảm ơn các bạn quý ông bà và các bạn quý cô đã cùng tham dự chia sẻ và trong cái ngày của chúng ta chúng ta xin hết lòng cảm ơn bây giờ xin mời tất cả quý vị quý cha quý sư và quý vị cùng dự tiệc một bữa cơm thật là ngon vị